anh cảm nhận mùi hương tàn cánh hoa sữa anh yêu em thật nồng nàn như một bệnh lý đã muôn thuở yêu có lẽ đẹp nhất Việt đêm Hà Nội có lẽ đẹp nhất Việt đêm Cũng chính là lúc ôm em thật chặt bằng qua mọi nét phố cổ ta thường đến Nhắm mắt chặt nhẹ nỗi đau mình không tê Giật mình chợt nhớ anh không thể với đêm Chỉ là giấc mơ quá êm đềm Trọn vẹn một vòng tay siêu êm Dù cứ mơ mắt vu vơ ngẩn ngơ chờ đâu tới liệu rằng một mai sẽ còn thấy nhau trên đường